Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Chúng ta có thể thấy là thiết kế 4 tầng, có ban công, rất là thoáng, rất là đẹp và có hướng chính đó là hướng ờ, Tây Bắc. Ngõ ở trước nhà là rộng 2,2 m, cách đường ô tô đi là 50 m. Đấy, khu vực rất là đông dân cư, tiện ờ, đường học, trạm xá, bệnh viện, siêu thị rất là tiện đây chúng ta có thể thấy là toàn bộ phía trước của ngôi nhà là được ốp lát bằng gạch granite rất là sạch có cửa chính và cửa sổ phụ cửa chính là sử dụng là bằng cửa xếp inox và bên trong đó là cửa gỗ và kính cửa phụ là được sử dụng là bằng cửa nhôm kính đây đây là toàn bộ phía trước 4 tầng của ngôi nhà đây có diện tích là 30 mét vuông và đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 050 triệu hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho mọi người có hỗ trợ vay vốn ngân hàng hiện tại là tôi đang đứng ở phía trong tầng 1 của ngôi nhà đây chúng ta có thể thấy đó. chúng ta có thể thấy rõ đây đó đây là phía trước nhà toàn bộ ở phía trong tầng 1 thì là trần sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một ờ, khu bếp để nấu nướng một khu nhà vệ sinh phụ và toàn bộ ở phía ngoài đây là khu phòng khách và nhà để xe diện tích được thiết kế rất là hợp lý giá cả thì rất là vừa phải có thể phù hợp với rất là nhiều ờ, đối tượng rất là nhiều hộ gia đình Đấy, chúng ta thể nhìn qua toàn bộ đây là của tầng 1 đây toàn bộ hệ thống tủ bếp của chúng tôi đó chính là sử dụng là tủ bếp bằng gỗ nim Nam Phi mặt bếp là sử dụng là bằng đá granite hệ thống ốp bếp là sử dụng là kính ốp bếp kính cường lực cảm giác khi vào trong ờ, khu bếp nhìn rất là sạch và rất là sang đó chúng ta có thể nhìn kỹ khu bếp đây hệ thống ờ, vòi và chậu rửa là chúng tôi là sử dụng là bằng inox 304 đó đã lắp hoàn thiện tất cả cho anh em từ hệ thống điện hệ thống nước tất cả đều đã đầy đủ hết mọi người có thể chuyển đồ về và ở luôn tầng một chúng ta cũng có thêm một cái ô cửa sổ ở phía bên bếp đây mở ra để lấy đi ờ, ánh sáng và lấy không khí chúng tôi cũng thiết kế sẵn cái đường ống để ờ, nắp hút mùi khi mọi người có nhu cầu nắp thì là chúng ta có thể nắp được luôn ở đây là khu vệ sinh phụ cái cửa nhà vệ sinh là được sử dụng là bằng à, cửa nhôm hệ Việt Pháp nhôm hệ cao cấp và đây là khu phía cầu thang đi lên Đây chúng ta có thể quan sát kỹ cái khu phía cầu thang đi lên đây chúng ta sẽ có một cái à, hệ thống vách ở nối chắn cầu thang và phòng khách đó vừa tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà vừa đảm bảo an toàn cho mọi người thiết kế rất là đẹp toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng à, cũng bằng gỗ nim nam phi mặt bậc và cổ bậc là sử dụng mà bằng đá granite cao cấp sau đây là tôi xin mời ờ, mọi người nên tham quan ở phía bên trên tầng 2 để chúng ta có thể là thấy rõ hơn đó đi lên trên tầng 2 thì chúng ta có thể thấy là ở ngay đầu phía cầu thang là chúng ta sẽ có một cái cửa sổ hệ lùa mở ra đây để lấy ánh sáng và lấy không khí đảm bảo phong thủy cho ngôi nhà rất là thoáng tầng 2 sẽ được thiết kế là bao gồm là một ờ, phòng ngủ và một phòng vệ sinh đây toàn bộ hệ thống phòng ngủ của chúng ta đây sẽ có là cửa sổ nhôm hệ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí và phía bên ngoài đây là chúng ta sẽ có thêm một cửa sổ mở ra ngoài ban công đây đây là cửa để mở ra ngoài ban công cũng sử dụng là cửa nhôm hệ luôn đó đây là cái khu vực ban công của chúng ta đây chúng ta là có thể là lắp điều hòa đấy hoặc là trồng cây hoặc là kê bàn cà phê ở đây rất là thoáng trần này cũng được chúng tôi là sử dụng là trần phải cao kết hợp với lại đèn led rất là đầy đủ ánh sáng rất là tiết kiệm điện và cái cảm giác vào trong ngôi nhà nó rất là sang trọng nó phòng ngủ rất là rộng chúng ta có thể là kê được uh, giường ngủ này tủ quần áo này bàn làm việc Đấy. cửa cửa thông phòng là được sử dụng là bằng cửa gỗ linh nam phi cửa rất là cao Đấy, rất là to đây và đây là khu nhà vệ sinh toàn bộ khu nhà vệ sinh của chúng tôi thì sẽ sử dụng là bệt và lavabo là của Inac đó bệt Inac 504 lavabo của Inac sen vòi là sử dụng là sen vòi nhập khẩu Hàn Quốc toàn bộ hệ thống gạch gạch ốp nát là chúng tôi là sử dụng là gạch ốp nát là kích thước 30 60 gạch loại 1 nhà vệ sinh thiết kế rất là rộng và cửa nhà vệ sinh là cũng là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ luôn toàn bộ gạch nát nền của tầng 2 là sử dụng gạch công gỗ và gạch loại 1 Tiếp theo đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 Tầng 3 là sẽ có thiết kế là tương tự như tầng 2 Chúng ta sẽ có một phòng ngủ Đó, Một phòng ngủ thiết kế cũng giống y như tầng 2 thôi Cũng có đầy đủ cửa sổ này Cửa mở ra ngoài ban công Cửa thông phòng và một phòng vệ sinh Đó, ờ, thiết kế tầng 2 và tầng 3 là giống hệt nhau Đấy, nhà vệ sinh là có ô cửa sổ để lấy ánh sáng và lấy không khí rất là thoáng và đây là cái cửa sổ thông ra chỗ ô cầu thang này chúng ta có thể thấy là ở phía xung quanh là rất là nhiều nhà cao tầng đấy ở nhà nằm ở khu vực đông dân cư dân trí rất là cao thuận tiện trường học bệnh viện và sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4 tầng 4 là của chúng ta là cũng ờ, sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ đây phòng thờ rất là thoáng rất là rộng đây đó đầy đủ cửa sổ cũng có cửa thông phòng đây là cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí và một sân phơi đó toàn bộ khu sân phơi nào đã được chúng tôi là quây chuồng cọp và đổ mái liền vào hết đây khu rất là thoáng chúng ta có thể là nhìn ờ, quan sát toàn bộ khu vực phía xung quanh nhà đây đó ngôi nhà thì nằm rất là gần với lại trường đại học công nghiệp và gần sân vận động Mỹ Đình gần bến xe Mỹ Đình rất là tiện giá cả thì vô cùng hợp lý đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 050 triệu có diện tích sử dụng là 30 mét vuông được xây 4 tầng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 và bắt đầu là cái máy không sạch mẹ Để mà đi đông rồi